Rõ ai còn vẫn lúc dòng mà đây bỗng giờ bước đi

gió cũng hát là sao từng đàn em trai buồn xuống Thank you.